Xin chào anh em thì à, gần đây đấy, có rất nhiều anh em liên hệ với tôi đấy, nhờ tôi tư vấn về cái đồ chơi tài xỉu thì à, anh em có hỏi tôi là anh em đi chơi em luôn là người thua cuộc vậy làm thế nào để em giành được chiến thắng thì như em biết rồi đấy hiện nay các sân chơi người ta đã có rất nhiều đồ chơi công chuyện cho nên anh em chơi 5 năm thì đương nhiên anh em là người thua cuộc tôi khẳng định với anh em là đến 90 phần trăm các sân chơi đó là đều có những đồ chơi công chuyện đấy không ai có thể là đỏ mãi được Đấy, mà cũng không ai đi ăn mãi được anh em đi chơi 10 trận anh em thua cả 10 chắc chắn sân chơi đó có vấn đề em nhé thế làm thế nào để em giành được chiến thắng thì cách duy nhất là anh em có sử dụng cái đồ chơi công chuyện để áp dụng sân chơi của mình thì anh em mới có thể giành được chiến thắng em nhé thì còn clip này tôi xin uh, chia sẻ với anh em một cái thiết bị mới nhất của năm 2020 thì uh, với cái thiết bị mới nhất này đấy sẽ giúp anh em giành được lợi thế giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé em có thể áp dụng vào mọi sân chơi em muốn Đấy, em không cần phải luồn bất cứ gì vào nắp địa quân hột của người ta hay cũng không cần phải chạm tay hột em nhé thì tôi có chuẩn bị cho em một số hột trợ đây đấy hột là hoàn toàn bình thường em nhé đấy và tôi đã thử nước muối cho anh em à, tôi sẽ ngoái lên và lấy ba hột bất kỳ thì à, với cái thiết bị này đấy thì anh em lưu ý tôi là hột gì em có thể chơi được em nhé hột trợ hay hột công chuyện đều được anh em ạ Đấy, và em cũng không cần phải chạm tay vào hột Đấy, tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ nhá, hột nào cũng được anh ạ đây vì là làm clip thì tôi xin phép là tôi cũng bật cái đồng hồ bấm giờ lên để chứng minh với anh em clip của tôi nó là hoàn toàn bình thường anh nhé không qua cắt ghép không chỉnh sửa anh ạ thì anh em anh em nào quan tâm tới cái thiết bị mới nhất của năm 2020 này em có thể liên hệ với tôi và anh em qua trực tiếp nhà của tôi để anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé Đấy, thì sau đây tôi cũng ờ, xin chứng minh với anh em Ừ. nắp đĩa quân hồn của tôi nó là hoàn toàn bình thường đây. thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng nhé anh em đi chơi em cũng nên kiểm tra thật kỹ cho tôi đấy. đấy hột rất là trong đây em rõ không đấy. hoàn toàn là bình thường đây em rõ đấy thì trước khi chơi ấy, thì em cứ xoay đẹp và thử lâm châm cho tôi đấy và thử nước muối nữa là ok em nhé thì trên tay tôi là thanh lâm châm trắng này lâm châm trắng thì rất là hít anh em nhé đây, không hít đây đĩa không vậy em nhé đấy không lưu ý tôi nếu là nắp đĩa quân hộp mà em thử lâm châm là nó hít ấy, thì chắc chắn là đồ công chuyện em nhé đấy hoàn toàn là bình thường thì cái thiết bị mới nhất của năm 2020 này đấy nó rất là nhỏ gọn đây bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được em nhé em cứ nên để trong người sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó nhất anh em nhé thì sau đây tôi sẽ bật máy lên và test thử và chén cho anh em để em thấy được cái độ hiệu quả của nó đấy và cuối clip tôi sẽ nói rõ hơn cái thiết bị này nó là như thế nào và cách chơi làm sao nguyên lý hoạt động như nào anh em nhé đấy đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận nhịp rung của nó thì anh em lưu ý tôi ấy, máy báo một rung em ấy xỉu máy báo hai rung em ấy tài đây máy báo hai rung đây em ấy tài tôi tài này Đấy, sóc mạnh hay sóc dài đều được em nhé máy báo một rung đây em ấy xỉu của tôi xíu này 6 nút này rất ok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 tài này rất ok đây tôi sẽ cầm trên tay nhé máy thì rung rất êm thôi nên anh em cứ yên tâm để trong người một mình anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó anh em nhé người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được anh em ạ máy báo một rung đây anh em ấy xỉu của tôi xỉu này 8 nút này rất ok anh em nhé Đấy, sóc xong hai ba giây là máy là nó phân tích xong nó báo rung cho em biết được anh em nhé như tiếng này đây máy báo một rung anh em đánh xỉu của tôi xỉu này tám nút này rất ok thì ờ, cái thiết bị này đấy nó là cái máy phân tích âm thanh đấy thì anh em đến sân chơi người ta anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào em nhé hột là của người ta em ạ hột gì được 11 12 13 14 hay hột uh, cắt âm bo tròn phá tiếng đều được em nhé vì như em biết rồi mỗi hột tài xỉu đây nó có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa đấy nó sẽ tạo ra 6 âm thanh khác nhau vậy nên cái máy này nó sẽ nghe cái âm thanh phát ra đấy và nó sẽ nhận biết được cái âm thanh phát ra là của mặt nạ anh em nhé đấy khi nó nhận biết được nó sẽ phân tích và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu tương ứng là một nhịp dung là em ấy xỉu hai nhịp dung anh em ấy tài cho tôi rất là đơn giản thôi em nhé đấy thì ờ, nhiều anh em có hỏi tôi là vào sân chơi có ồn em có thể chơi được không thì xin thưa với anh em là cái máy này nó chỉ lập trình âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thôi còn mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé nhưng ồn ở cái mức độ tai anh em còn nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy nó nghe được còn ồn lớn quá nó áp mất cái âm thanh của hột rơi đĩa ra tai mình không nghe được thì máy cũng không thể nghe được em nhé đấy thì cái máy này máy chống ồn nên em cứ yên tâm thôi đấy khẳng định với em một lần nữa cái thiết bị này là cái thiết bị hiệu quả nhất của năm 2020 anh em mà quan tâm tới cái thiết bị này em có thể liên hệ với tôi đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em cũng nên mang nắp đĩa quân hộp của anh em tới trực tiếp nhà để em cùng trải nghiệm kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé đấy thì anh em xem clip nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo của tôi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video